Người Việt trong nước trước tiên biểu tình đòi dân chủ ở Cuba. Phẫn nộ trước tình trạng thiếu lương thực và giá cả sinh hoạt thuốc men tăng kịch trần, cũng như bất mãn về cách chính phủ đối phó đại dịch COVID-19, hàng ngàn người dân Cuba đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Havana cùng một số thành phố khác từ hôm 11 tháng 7. Đây là những cuộc biểu tình lớn nhất trong gần 30 năm qua tại hòn đảo này những người biểu tình hô to tự do và đã đảo chế độ độc tài, biểu ngữ nói không với Cộng sản, kèm những lá cờ mang dòng chữ chống Cộng sản. Các cuộc biểu tình nổ ra khi Cuba rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ và số ca nhiễm COVID-19 tăng kỷ lục. Người dân tức giận về tình trạng thiếu nhu yếu phẩm, hạn chế quyền tự do dân sự và cách chính quyền xử lý đại dịch. Điều này không khác với những gì đang xảy ra tại Việt Nam hiện nay với đợt bùng phát dịch lớn nhất từ trước tới nay. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận bị phong tỏa, nhà máy xí nghiệp đóng cửa, người dân mất thu nhập, giá thực phẩm xăng dầu tăng cao. Cách đối phó của chính quyền khiến người dân rơi vào trạng thái không biết đâu mà lành. Với tình hình trong nước và hình ảnh biểu tình của Cuba lan tràn trên khắp mạng xã hội, liệu chính quyền Việt Nam có cảm thấy lo ngại hay không? Nhà báo Quang Hữu Minh, người quan sát tình hình thời cuộc trong và ngoài nước nhận định, tôi nghĩ họ đang lo ngại bởi qua những động thái chống dịch cực đoan vừa qua, người dân trong nước bức xúc rất nhiều. Dân đã có những video đưa lên mạng, thêm vào đó là chuyện Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố đứng về phía người dân Cuba. Tôi nghĩ người dân Việt Nam cũng từ từ giống người dân Cuba nếu chính phủ tiếp tục chống dịch bằng những chính sách không hợp lý kéo dài. Nhiều người dân đã chia sẻ những bức xúc của họ, người ta nhìn thấy hết những trái khuấy nhưng vì sợ nên người ta không dám hành động thôi. Cái lò xo càng nén thì khi bung ra nó càng mạnh. Cuba là một quốc gia theo xã hội chủ nghĩa dựa trên nền dân chủ Mark Lenin. Cuba là một trong năm nước cộng sản còn lại trên thế giới, bao gồm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhà nước Cộng sản là một mô hình nhà nước với một chính quyền dựa trên sự lãnh đạo của một đảng Cộng sản với hệ tư tưởng độc đảng, đa đảng. Là một cựu quân nhân Ông Minh Võ nhận xét rằng sẽ có sự bùng phát từ lòng dân bởi vì người dân Việt Nam đã quen chịu đựng từ mấy chục năm qua, ông nói. Nhìn thấy họ như thế thì mình nghĩ lại dân mình, đại đa số dân mình sống an phận. Họ bị nhồi sọ, bị tẩy não quá nhiều, cộng với mưu toan, theo tôi nghĩ là chính sách ngu dân để nhà cầm quyền khiến dân trí không phát triển, mà dân trí không phát triển thì người dân không hiểu được cái quyền của mình phải được hưởng là những cái gì. Họ bị tẩy não nhồi sọ đến mức họ nghĩ cuộc sống đang có là nhờ đảng, nhờ chính phủ. Thực sự mà nói, dân trí và sự hiểu biết của người dân Việt Nam không bằng dân Cuba đâu. Nhưng đến một lúc nào đó người dân Việt Nam cũng sẽ đứng lên, mà khi người dân đã đồng lòng đứng lên thì có trời mà cản hoặc cũng có thể sẽ như người dân các nước Đông Âu chuyển đổi thể chế một cách nhẹ nhàng. Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh là nguyên lý của chủ nghĩa Marx-Lenin. Từ những thiếu thốn về vật chất, người dân Cuba đứng lên đấu tranh chống lại nhà cầm quyền độc tài. BBC trang tiếng Anh hôm 13 tháng 7 dẫn lời một vài người biểu tình rằng không có thức ăn, không có thuốc men, không có tự do, họ không cho chúng tôi đường sống. Chúng tôi không sợ hãi, chúng tôi muốn thay đổi, chúng tôi không muốn có thêm bất kỳ chế độ độc tài nào nữa. Theo nhà báo Nguyễn Đình Ngọc, dù cả hai quốc gia Việt Nam và Cuba đều có nhà cầm quyền độc đảng toàn trị, được đại diện bởi sự nghèo đói và lạc hậu, nhưng giữa hai quốc gia có những sự khác biệt căn bản dẫn đến cách hành xử khác nhau, ông nói. Thứ nhất là về văn hóa. Người dân Cuba chịu ảnh hưởng văn hóa Âu Mỹ nhiều, còn người dân Việt Nam chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa nhiều. Thứ hai là địa chính trị. Sự khác nhau tác động lên hành vi của quốc gia trong quan hệ quốc tế. Thứ ba là sức ảnh hưởng từ nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đối với Cuba ít hơn rất nhiều so với ảnh hưởng từ nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đối với Việt Nam. Thứ tư, Cuba hiện nay đang chuẩn bị thay đổi hiến pháp. Theo tôi tìm hiểu thì họ sẽ bỏ chủ nghĩa cộng sản và công nhận sở hữu tư nhân. Thứ năm là vấn đề giáo dục. Còn một sự khác biệt theo tôi là căn bản và quan trọng nhất đó là sự chia rẽ từ lịch sử. Mà trong bất kỳ một cuộc cách mạng nào thì yếu tố lòng dân là không thể thiếu. Tôi cho rằng tác động về tình hình biểu tình của người dân Cuba hiện nay lên người dân Việt Nam trong nước không đáng kể. Theo một số người dân Việt Nam mà RFA phỏng vấn, tình hình đại dịch hiện rất bi đát cho người dân Sài Gòn và các tỉnh phía Nam. Người dân đang phải xoay sở với những khó khăn hàng ngày nên nhìn về Cuba, họ chỉ mong muốn người dân nước này thoát khỏi chế độ cộng sản càng sớm càng tốt mà thôi. Ngoài ra, họ không nghĩ xa xôi gì hết. Sụp sôi Cuba, yết hầu và phen dậu. Cuba sụp sôi, Việt Nam nín thở, yết hầu của Mỹ, nhưng Washington đâu có dạy cho Cuba bài học nào. Ngược lại, phen dậu của tàu Việt Nam bị Trung Quốc hiếp đáp suốt cả ngàn năm lịch sử, mãi đến giờ vẫn chưa thoát khỏi hiệu ứng bóng đè. Sự kết thúc một triều đại – Đúng là phải đặt dấu chấm hỏi bởi vì không nhẽ cách mạng rẻ đến thế. Giới chức Cuba xác nhận chỉ một người đàn ông đã thiệt mạng trong tình trạng biểu tình phản đối chính phủ khắp toàn quốc. Đây là xác nhận thương vong đầu tiên kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra. Truyền thông Cuba cho biết Dilbis Laurencio Tejeda, 36 tuổi, đã tử vong ở ngoại ô thủ đô Havana hôm đầu tuần. Theo các nguồn tin, ông Dilbis Laurencio Tejeda thuộc nhóm đã tấn công vào một cơ sở của chính phủ và chính các nhân chứng nói rằng họ thấy các lực lượng an ninh đã nhắm súng vào các thành viên của nhóm ấy. Đã có hàng trăm người tham gia biểu tình bị bắt và mất tích. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel còn lớn tiếng nói rằng chính quyền sẽ có phản ứng quyết liệt Thật khó tin khi chỉ mất có một chiến sĩ đấu tranh cho tự do và dân chủ của Cuba mà cuộc xoay trục trên hòn đảo lửa đảo say này đã thành công dễ dãi đến thế. Tình thế vẫn đứng trước hai khả năng. Chính quyền buộc phải nhượng bộ từng bước và sẽ đi đến cải tổ từng phần thể chế cũ. Tuy nhiên, cũng có khả năng nếu thế lực chống Mỹ cứu ghế trong ban lãnh đạo tối cao vẫn thắng thế, cách mạng có thể bị đàn áp khốc liệt hơn hiện chưa đủ thông tin để có thể đánh giá xác suất khả năng nào cao hơn. Thật ra, cục diện Cuba rất dễ trở nên bi đát nếu những người lãnh đạo hiện nay không đủ bản lãnh để nói thật và thay đổi. Bài học lịch sử ở Cuba sẽ là chế độ thay thế sẽ tiêu diệt chứ không hòa giải được với chế độ trước. Phải nói, Cuba có một số phần kỳ lạ so với các nước Mỹ, Latin khác. Sau hàng trăm năm nô lệ và thực dân, người dân trên quốc đảo này đã làm nhiều cuộc cách mạng mà vẫn không có được tự do, thay vào đó là các chế độ độc tài. Khác với Che Guevara là người có lý tưởng, Fidel chỉ là tay độc tài, ban đầu muốn theo Mỹ nhưng không được Washington chấp thuận nên sau đó dựa hẳn vào Liên Xô. Mô hình Xô Viết đem áp dụng ở Cuba là toàn trị và bao cấp tuyệt đối. Sau đó vì lo sợ mất quyền lực nên không chịu cải tổ đã trở nên lỗi thời và phản động. Việt Nam khác hay giống Cuba? Nói Việt Nam nín thở là muốn diễn tả sự lo lắng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngược lại, một bộ phận nhân chúng tiếc là chưa chiếm đa số, không những không nín thở mà còn hồ hởi ra mặt. Tuy Việt Nam hiện nay khác Cuba ở nhiều điểm, nhưng một bộ phận đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam những ngày này vẫn hướng về Cuba. Lạ lẫm hơn nữa là không kiên nể chính quyền từ các quán cốc Tuy bây giờ con số này giảm nhiều vì Covid, Chờ đến các buổi tụ ba giữa bạn bè, câu chuyện công khai được nói tới những ngày này là đất nước Cuba anh em. Còn được nói tới nhiều hơn cái họa của Covid tàu đang đe dọa toan ở Sài Gòn và một số thành phố lớn. Từ câu chuyện khôi hài, Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ. Nhiều người đặt câu hỏi bây giờ nếu Cuba ngủ thì Việt Nam sẽ ra sao? Mới cách đây không lâu, nghe tin Cuba hé cửa, hé hé thôi chứ chưa mở đâu đấy. Việt Nam đã tự sướng, huynh hoang, Cuba hiện nay là quá khứ của Việt Nam. Bỗng chốc, khi cả ngàn con người tại một đất nước chuyên chế khét tiếng tràn ra đường, thì ngay lập tức Cuba trở thành tương lai của Việt Nam. Tương lai ấy, gần hay xa, là một câu chuyện khác. Nhưng khi dòng họ Castro đại diện cho một triều đại thống trị bị kết liễu, đất dưới Ba Đình không thể không rúng động. Thật là một bức tranh ngoạn mục khi hàng nghìn con người từng coi Che và Fidel là lãnh tụ đã xuống đường biểu tình, đã đảo Cộng sản, đòi chủ tịch nước từ chức vì sự sụp đổ của nền kinh tế, tình trạng thiếu lương thực và thuốc men, giá cả tăng cao và các chính phủ ứng phó sai lầm với dịch COVID-19. Cũng giống như tại Việt Nam, những cuộc tụ tập công khai không được cấp phép như vậy là bất hợp pháp ở Cuba. Và cũng như tương tự như chính phủ Hà Nội giải thích những bất ổn xã hội là do các thế lực Mỹ và phương Tây thực hiện diễn biến hòa bình. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã gọi những người biểu tình là những kẻ phản cách mạng và chính phủ của ông đổ lỗi tình trạng hỗn loạn hiện nay là do Mỹ và các lệnh trừng phạt kinh tế của nước này gây ra. Sự gian manh của truyền thông lệ phải không đánh lừa được công luận trong nước, báo chí quốc doanh tỏ ra ranh mảnh hơn trước khi chủ động đưa tin người Cuba xuống đường. Một mặt là để cạnh tranh với mạng xã hội, nhưng mặt khác, đây mới là lý do chính yếu để chiếm diễn đàn và định hướng dư luận ngay từ đầu bằng cách đổ tội cho đế quốc Mỹ gây ra thảm cảnh ở Cuba lâu nay. Miệng thì chửi Mỹ, nhưng từ người đứng đầu chính phủ cho đến các quan chức cao cấp khác vẫn tỉnh bơ đi nhận hàng viện trợ từ Washington, thậm chí hình như không có cả một lời cảm ơn chính thức nào từ phía nhà nước. Cứ làm như giúp Việt Nam là nghĩa vụ của Mỹ. Còn Việt Nam nhận vừa nhận quà vừa thực hiện căn dặn từ nhà là không được tỏ ra hồ hởi quá và phải luôn cảnh giác với cái gọi là diễn biến hòa bình của Mỹ. Giống như sinh viên các trường đại học mỗi lần đi nghe ngoại trưởng hoặc tổng thống Mỹ nói đều được dặn dò kỹ lưỡng, đoạn nào cho phép vỗ tay, đoạn nào thì không. Đã là câu chuyện kỳ quái của nền ngoại giao thế kỷ 21, nhưng đến các quan chức đi nhận viện trợ mà vẫn phải cầm tay chỉ việc thì thật là một sự sỉ nhục quốc tế. Nhìn sang Mỹ và các nước 2015, năm đầu tiên Cuba tham dự Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ, sau nhiều năm bị loại khỏi diễn đàn khu vực này – Tại hội nghị ấy ở Panama, Tổng thống Obama đã gặp Chủ tịch Raúl Castro, cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1956, khi Dwight Eisenhower là Tổng thống Mỹ lúc ấy gặp Fulgencio Batista, người đứng đầu Cuba thời bấy giờ. Trong khi Castro bỏ cả giờ để phê phán chính sách cấm vận của các chính quyền Hoa Kỳ trước đây, thì Obama chỉ tuyên bố đơn giản chiến tranh lạnh đã qua, Cuba không còn đe dọa an ninh của Hoa Kỳ nữa và hai nước không nên làm tù nhân của quá khứ, hãy nhìn về tương lai. Tuy nhiên, Obama vẫn khẳng định Mỹ sẽ không ngừng nói về những vấn đề như dân chủ, nhân quyền, tự do hội họp và tự do báo chí của Cuba nhưng cả hai nhà lãnh đạo đều thống nhất là đã tới lúc cùng nhau mở trang sử mới. Tháng 3 năm 2016, Obama trở thành tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên thăm Cuba kể từ năm 1928. Đảo quốc nhỏ bé này nằm ngay yết hầu của Mỹ với khoảng 110.000 cây số vuông, 11 triệu dân và tổng sản lượng khoảng 94 tỷ đô la năm 2017. Nhưng Mỹ chưa bao giờ dạy cho Cuba bất cứ bài học nào theo kiểu Trung Quốc. Giàn đại quân tiến hành xâm lược Việt Nam như hồi tháng 2 năm 1979. Giáo sư Mạc Văn Trang thật tỉnh táo khi chủ động gửi thư cho bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba – Chủ tịch Miguel Diaz-Canel và các nhà lãnh đạo Cuba khác. Tâm thư của vị giáo sư cao niên và từng trải khuyên người anh em Cuba ngày nào từng đứng chung một chiến hào, đừng có nghe Trung Cộng, tuyệt đối không làm theo Trung Cộng giết hại nhân dân mình để giữ quyền thống trị. Chủ nghĩa nào, chế độ nào thì cũng quan nhất thời, dân vạn đại. Chỉ có đất nước và nhân dân là trường tồn. Fidel đã chết, rồi Raúl cũng chết nhân dân thì vẫn còn. Làm theo Trung Cộng đàn áp dân thì tội ác ấy muôn đời còn ghi vào sách sử, không gì tẩy rửa được điều ô nhục ấy. Nếu ngày mai chế độ sắc máu của Cuba cuốn theo chiều gió, thì ngày Chủ nhật 11 tháng 7 vừa qua sẽ được lịch sử vinh danh là một cột mốc chói lòa trên con đường giải phóng một dân tộc năng động và bậc nhất của xứ Mỹ Latin, nhưng đã bị gông cùng của chuyên chế đè nén và áp bức suốt từ năm 1959 đến nay. Dân tộc này mới được làm quen với Internet cách đây chưa lâu nhưng đã nhanh chóng giác ngộ và phản tỉnh. Không chấp nhận làm đàn cừu giống hàng một theo thân phận như phiên thuộc hay chư hầu cho bất cứ ngoại bang nào khác, kể cả Liên Xô trước đây hay Mỹ ngày nay. Tổng thống Biden đã phát biểu trong một tuyên bố chúng tôi ủng hộ người dân Cuba và lời kêu gọi rõ ràng của họ về tự do giải thoát khỏi sự kèm kẹp bi thảm của đại dịch và từ những thập kỷ đàn áp và đau khổ về kinh tế mà họ đã phải chịu bởi chế độ độc tài của Cuba. Bà Julie Chung, quyền trợ lý ngoại giao Mỹ, vùng châu Mỹ Latin phản ứng trên một dòng tweet. Chúng tôi quan ngại sâu sắc trước lời kêu gọi chiến đấu tại Cuba Bà cho biết thêm, chúng tôi ủng hộ quyền tự do hội họp của người dân Cuba. Chúng tôi kêu gọi sự kiềm chế và lên án bất kỳ hành vi bạo lực nào. Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Alvarez đã kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho những người biểu tình đã bị bắt trong một tweet hôm đầu tuần và yêu cầu Cuba tôn trọng quyền biểu tình tự do và ôn hòa của người dân. Tại thời điểm hiện nay, nổi lên hai đặc điểm chính đó là chính quyền ở Cuba đã mất hết tính chính danh và sĩ diện như một căn bệnh do không bảo đảm được đời sống tối thiểu của người dân và người dân không còn cả niềm tự hào lẫn nỗi sợ hãi. Cũng có ý kiến cho rằng không nên so sánh Cuba với Việt Nam vì hai nước quá khác nhau mà chỉ nên so sánh giữa Cuba với các nước khác trong khu vực. Cách người Cuba yêu thích Việt Nam không phải do chung lý tưởng hay văn hóa mà chỉ do tình cảm ngộ nhận bởi các bộ máy tuyên truyền của hai chế độ. Trước mắt và tình hình Cuba có vẻ tạm lắng. Nhưng đây là sự yên tĩnh trước cơn bão mới hay là kết quả của một chính sách đàn áp và trả thù thâm hậu, chưa ai có thể đưa ra câu trả lời dứt khoát nhà nước Việt Nam từng đàn áp thô bạo và mạnh tay đối với các vụ nổi dậy tương tự xưa này, từ Quỳnh Lưu, Nghệ An cuối năm 1956 đến Thái Bình năm 1997 và gần đây nhất Đồng Tâm 9 tháng Giêng năm 2020, sát nách thủ đô. Tuy nhiên, cộng đồng ở Việt Nam vẫn đang hóng theo mọi đồng tĩnh từ Cuba. Có phân tích đáng quan tâm từ một binh bút quen thuộc khi Jack Hammer Nguyễn cho rằng Tuy có sự khác nhau giữa phen dậu Việt Nam đối với Trung Quốc và yết hầu Cuba đối với Mỹ, nhưng sự tương đồng giữa hai chính thể toàn trị này chính là sự mong manh, tạo nên những rủi ro đổ vỡ một cách bất ngờ khi có một sự cộng hưởng của nhiều yếu tố trong khu vực hay trên trường quốc tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Người Việt trong nước trước tin biểu tình đòi dân chủ ở Cuba